Mặc kệ miệng đời Người ta thường ví rằng Miệng lưỡi thế gian như con rắn độc Chỉ trầu trực và phun ra bao lời độc địa gián tiếp giết chết mầm sống của bao người. Trước mặt không ngớt lời khen, sau lưng nói xấu nhỏ nhen từng lời. Buồn thay cái thói ở đời, miệng đời là thế những lời dèm pha. Tiểu nhân ganh ghét thôi mà, thôi thì cứ diễn, ta thì cứ xem. Thưa quý vị và các bạn, sống ở trên đời, dù bạn có cố gắng bao nhiêu, cũng không thể làm vừa lòng hết thảy mọi người trên thế gian có người yêu mến thì tất cũng có kẻ mất lòng Có lời khen ngợi thì tất cũng không thể tránh khỏi điều tiếng chê bai Giữa cuộc sống này, bạn chỉ sống cuộc đời của mình Học cách mặc kệ miệng đời Đừng để tâm quá nhiều đến những lời nhận xét, bình phẩm xung quanh là được Hứa Kính Tôn là một vị tướng tài dưới thời vua đường Thái Tông. Có câu chuyện kể về ông như sau. Một ngày, vua Đường Thái Tông hỏi hứa kính tôn rằng Chậm thấy Khanh không phải là phường sơ bạc, sao lại có nhiều điều tiếng về Khanh đến thế? Hứa kính tôn chắp tay thưa rằng Tâu bệ hạ, mưa mùa xuân tầm tã như dầu Nông dân vui mừng vì mùa màng được tươi tốt Những kẻ bộ hành lại khó chịu vì đường đi trơn trượt Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên trời Bậc thi nhân nâng chén thưởng nguyệt ngâm thơ Nhưng bọn đạo trích lại căm ghét Vì ánh trăng quá sáng tỏ Thiên địa vốn vô tư không thiên vị Thế mà chuyện nắng mưa vẫn bị thế nhân oán trách Còn hạ thần lại không phải người vẹn toàn Thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích Cho nên hạ thần trộm nghĩ Đối với lời thị phi nên bình tâm suy xét Thiên tử tin lời thị phi thì quan thần bị hại Cha mẹ tin lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ. Vợ chồng tin lời thị phi thì gia đình ly tán. Điều tiếng thế gian còn độc hại hơn rắn rết, sắc bén hơn gươm đao, giết người mà không thấy máu. Ngạn ngữ có câu, kim vô túc xích, nhân vô thập toàn. Ngay cả vàng cũng không thể thuần khiết thì con người có ai là hoàn hảo đâu. Sống ở trên đời dù bạn có cố gắng bao nhiêu cũng không thể làm vừa lòng hết thảy mọi người trên thế gian. Có người yêu mến thì tất cũng có kẻ mếch lòng, có lời khen ngợi thì tất cũng không thể tránh khỏi điều tiếng chê bai. Hay câu chuyện Có một câu chuyện về hai vợ chồng nọ cùng ngồi trên một con lừa. Đang đi có nhiều người bình phẩm nói Đúng là không biết yêu thương động vật gì cả. Người vợ lên nhảy xuống đi bộ để chồng ngồi trên lưng lừa tiếp tục cuộc hành trình Thì nghe thấy có người nhận xét Là chồng mà lại để cho vợ đi bộ sao Ngài thấy thế ông chồng liền nhảy xuống đi bộ Để vợ ngồi lên lưng lửa Thì có người nói Chả hiểu cô vợ có biết thương chồng mình không Thế là cả hai vợ chồng đều xuống đi bộ Thì lại nghe phê phán à, Có lừa mà lại phải đi bộ Qua câu chuyện trên mới biết miệng lưỡi thế gian Gì cũng nói được cũng giống như câu chuyện trên là câu chuyện ngụ ngôn đẽo cày giữa đường. Kể về người nông dân ngồi đẽo cày giữa đường, nghe theo lời nói của mọi người mà không còn cơ hội để đẽo cái cày theo ý mình nữa. Thưa quý vị và các bạn, không có ai thích chuyện thị phi, nhưng cũng chẳng ai thoát được thị phi. Chúng được ví như gió bụi, không khí ở hư không. Chẳng hề nhìn thấy được, nhưng luôn tồn tại song song với con người – Sống ở đời, dù bạn có cố gắng bao nhiêu, cũng không thể làm vừa lòng hết thảy mọi người. Có người yêu mến thì cũng có kẻ ghét, có lời khen ngợi thì cũng không thể tránh khỏi điều tiếng chê bai. Ngạn ngữ có câu, nhân vô thập toàn. Con người không có ai là hoàn hảo, đối mặt với thị phi. Có người lựa chọn biện bạch, có người lựa chọn yên lặng. Có người chọn ôm đồm, cũng có người chọn né tránh hàng phàm phu vì chưa chứng vào chân tâm bình đẳng, còn ranh giới phân biệt giữa ta và người, nên trong đời sống, sự hơn thua phải quấy khen chê, có đến muôn ngàn, không ai tránh khỏi. Dù cho như Phật Bồ Tát vì lòng đại bi, thì hiện giữa cõi trần để độ sinh, cũng phải chịu cảnh thị phi thương ghét. Cổ ngôn có câu, thùy nhân bối hậu vô nhân thuyết, na cá nhân tiền bất thuyết nhân Lời này ý nói Không có ai chẳng bị kẻ khác chỉ trích chê bai sau lưng Nhưng ở trước mặt người ta không nói ra mà thôi Đây là câu thành ngữ xác thật do kinh nghiệm của người xưa Những sự thị phi làm cho hành giả Nếu không sáng suốt bình tĩnh Nhiều khi phải sao động sinh phiền não Rất chướng ngại cho đường tu Cho nên ở đây nêu ra vấn đề này để tìm cách phá giải muốn hóa giải được thị phi phải y theo ba cách sau. Điều thứ nhất, phải xét sửa lỗi mình, đừng nhìn nói lỗi người. Ví như con trâu đen thấy cỏ trắng đứng trên mình thì để yên. Khi con quạ bay đến đậu, lại lấy sừng cua đuổi. Nó không ngờ mình còn đen nhiều hơn con quạ. Phạm phu cũng thế, thích lời khen, ghét tiếng xấu, ưa bới móc điều dở của người – không dè mình cũng nhiều lỗi lầm, chẳng có chi là tốt đẹp. Cho nên nguyên tắc của người tu là phải tự phản tỉnh, xét sửa lấy mình, đừng nên nhìn nói điều dở của người. Xét sửa lỗi mình thì càng ngày càng sáng, nhìn nói lỗi người tất càng gây thêm việc trái oan. Điều thứ hai, khi bị sự thị phi khinh báng nên an nhẫn, đừng tìm cách biện minh. Ví như tờ giấy trắng bị vết mực làm nem Cứ để yên Nó chỉ dơ một chỗ đó Rồi lần lần phai nhạt Nếu lấy đồ lau chùi Tất sẽ hoen ố cả toàn diện Luận niệm Phật bảo Vương Tam Muội nói Bị oan ức chớ cầu biện minh Nếu biện minh tất oán hận càng sinh Bởi người đã cố tâm nói xấu Ta biện minh tức là cho kẻ đó nói sai dĩ nhiên sẽ sinh ra oán thù tranh cãi mà vô tình lại làm cho quần chúng hay biết và để ý nghi ngờ mình. Thông thường, người mới tu hay thấy mình phải kẻ khác quấy. Người tu hơi lâu thấy mình và kẻ khác đều có phải có quấy. Người tu càng lâu, Duy chỉ thấy mình quấy. Tại sao thế? Bởi vì việc khinh báng xảy ra, nếu hiện tại mình không sai quấy, tất kiếp trước cũng có lỗi lầm nên đời này phải chịu quả. Giả sử kiếp trước ta không có biệt nghiệp trực tiếp gây nên lỗi, thì cũng do cộng nghiệp tội ác mới đồng sinh trong cõi ngũ trược này. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Lời cụ Nguyễn Du nói cũng thầm hợp với lý đạo. Điều thứ ba, người tu phải giữ vững lập trường, tin chắc lý nhân quả đừng sao động vì tiếng hay dở bên ngoài. Kinh Pháp Cú nói, ngọn núi cao đứng vững giữa cơn giông tố, người chân chánh an nhiên giữa tiếng thị phi. Tất cả tiếng khen chê bên ngoài không làm cho ta tốt hoặc xấu, siêu hay đọa, mà tốt xấu siêu đọa đều do nơi ta. Nếu ta gây nhân lành, dù người có khinh ta xấu xa tội ác, ta vẫn được siêu thăng. Trái lại, ta gây nhân ác tuy người quý trọng ngợi khen, ta vẫn phải chịu đọa lạc. Do hiểu lẽ này, một thiền sư Việt Nam đã viết ra những lời thi ý tứ rất thanh tân, siêu thoát. Thị phi ngôn trục, chiêu hoa lạc, danh lợi tâm tùy, dạ vũ hàn, hoa lạc vũ tinh, sơn tịch tịch, nhất thanh, đề điều, hữu xuân tàn. Tạm dịch là thị phi tiếng dụng theo hoa sớm danh lợi lòng băng với bão đêm mưa tạnh hoa rơi non vắng vẻ chim kêu xuân lại quá bên thềm phi cổ ngữ nói kinh mục chi sự do khủng vị chân bối hậu chi ngôn khởi túc thâm tín nhỉ khả đắc văn khẩu bất khả đắc ngôn dã câu này có nghĩa việc thấy trước mắt còn e không đúng với sự thật thì lời nói sau lưng đâu đáng để tin. Cho nên sự thị phi tai có thể được nghe, nhưng miệng không nên nói. Tiếng thị phi lắm khi xuất phát từ sự nghi lầm, hiểu lầm, nghe lầm, rồi ở trong nhà nó là hình con chuột, khỏi cửa ngõ nó biến thành con dê, ra tới ngoài đường lại hóa thành hình con trâu. Nguyên khởi thật không có chi, nhưng khi đồn đại đến người thứ 10 thì người đồn lần thứ nhất nghe cũng phải kinh sợ. Nhiều khi tiếng chê bai lại có do lòng hơn thua ganh ghét với sự cố tâm trả oán hoặc dìm kẻ có nhiều phương diện hơn mình. Tánh ngừa nói nhiều và tâm tật đố thị phi. Nhất là phái nữ rất dễ khởi phạm. Khi họ kính thương thì người đó mau thành tiên Phật, lúc họ khinh ghét kẻ ấy cũng dễ hóa yêu ma một sư cụ thuộc bậc tiền bối đã nói Mấy bà mấy cô có nhiều đức tin hơn phái nam Việc hành đạo phần đông siêng năng tinh tấn Nhưng công đức tu niệm được bao nhiêu Đều bị cái miệng nó đốt hết cả Với ý niệm ngăn những điều lầm lỗi của thị phi Để giữ gìn cho công đức tu hành không bị huy tổn Và tránh những ác báo về sau Xin dẫn lời hay của người xưa cho đến lời dân dạy của Phật, Tổ để cùng nhau khuyên nhắc. Một buổi nhàn nhạ, Đường Thái Tông hỏi bề tôi là hứa kính tôn rằng Chậm thấy Khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc, sao lại có nhiều tiếng thị phi, chê ghét như thế. Kính tôn thưa, tâu bệ hạ, mưa phùn mùa xuân tầm tã như dầu, người nông dân vui mừng cho ruộng đất được thấm nhuận, kẻ bộ hành lại ghét vì đường xá bùn lầy trơn trượt, Trăng mùa thu trong sáng như gương Hàng tao nhân mừng gặp dịp Thường du ngâm vịnh Nhưng bọn đạo tặc lại ghét Vì ánh nguyệt quá rõ ràng Như trời đất là vô tư Mà cơn nắng mưa thời tiết Còn bị thế gian trách hận ghét thương Thì hạ thần đâu phải người vẹn toàn Làm sao tránh khỏi sự chê bai chỉ trích Cho nên ngu ý trộm nghĩ Đối với tiếng khen chê Nên bình tâm suy xét Đừng vội tin nghe nếu vua tin nghe lời thị phi thì tôi bị giết Cha mẹ tin nghe lời thị phi tất con bị hại Anh em vợ chồng tin nghe lời thị phi sẽ phải chia lìa Thân bằng hàng xóm tin nghe lời thị phi rồi đi đến chỗ đoạn tuyệt Miệng lưỡi thị phi thật độc hơn rồng rắn Bén hơn gươm đao Giết người không thấy huyết Hứa kính tôn sử sách chê là gian thần Nhưng dù sao lời nói của ông cũng chí lý đáng làm gương khuyên nhắc cho hậu lai, nên vẫn được người đời truyền tụng. Thưa quý vị và các bạn, khi có thị phi, chúng ta đừng quan tâm đến danh lợi thị phi, hãy để cho nó rơi theo hoa sớm, lạnh với mưa đêm, rồi tan biến lần lần. Kìa một tiếng chim kêu, một mùa xuân đã qua, sao ta không lo tu tập? Cuộc sống này dành tặng cho những ai dám khát vọng, dám thành công, và cả dám thất bại. Vấp ngã để tiếp tục đứng dậy tiến về phía trước. Đừng bận tâm quá nhiều vào những lời nhận xét không hay. Miệng lưỡi của mọi người làm rào cản bước đi của bạn. Tiếp tục tiến lên phía trước, bỏ qua những lời phán xét, những định kiến chê bai, những chuẩn mực gò bó cuộc sống của bạn. Suy cho cùng, những điều đó đều gây bất lợi cho bạn, không cách này thì cách khác. Thế nên hãy bơ đi mà sống, mặc kệ thiên hạ. Chỉ có những lời góp ý chân thành thì mới nên xem xét, suy nghĩ thấu đáo. Trời cao thực sự rất công bằng. Khi một cánh cửa vận mệnh của bạn đóng lại, thì sẽ đồng thời mở ra cho bạn một cánh cửa khác. Ngay cả tình yêu cũng vậy. Trong cuộc đời mỗi người sẽ có rất nhiều mối tình qua lại, nên chuyện yêu đúng hay sai là chuyện chúng ta chẳng cần bận tâm quá nhiều. Khi yêu, bạn cảm thấy hạnh phúc và dù mai này có chia tay, bạn không cảm thấy hối hận và lãng phí tình cảm của mình là được rồi. Miệng là của người khác, lời thị phi chỉ là chuyện trong thiên hạ, vĩnh viễn không phải là thước đo đánh giá một con người. Bởi vậy, thay vì dao động trước những lời đàm tiếu, hãy nhìn lại bản thân và tin vào chính mình. Chỉ cần bạn luôn sống ngay thẳng, tâm hồn trong sạch đối diện với đất trời mà không hổ thẹn thì hà cớ gì phải bận lòng khi có người dèm pha. Trên cuộc đời này, bạn chỉ cần được là chính mình, làm những điều mình thích và chẳng cần sợ hãi hay lo lắng về những lời đàm tiếu, nhận xét xung quanh. Biết chọn lọc ra những lời khuyên đúng đắn để cải thiện và bỏ ngoài tai những lời nhận xét chỉ mang tính dìm hàng. Cuộc đời của bạn sẽ trở nên vui vẻ, thoải mái và giản đơn hơn rất nhiều. Miệng đời là thứ chua ngoa Đành đá nhất Mà không ai có thể dập tắt Cuộc sống mà Phải học cách lơ đi những thị phi Ganh ghét đó Đừng để điều đó cản bước trên con đường bạn đi Lời nói gió bay Chỉ cần bạn không để tâm và sống Là chính mình Thì những lời nói đó sẽ bay theo cơn gió Thay vì buồn bã và phản kháng lại những lời nói độc ác ấy Thì bạn nên im lặng Im lặng là sự khinh bỉ lớn nhất với những con người đó. Cuộc đời này ngắn lắm, còn nhiều chuyện vui vẻ khác chờ mình làm. Vậy nên đừng để những lời nói đó đánh gục bản thân. Bạn không thể thay đổi suy nghĩ của người khác, nhưng lại có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Lời nói là của người khác, cuộc sống là của mình. Đừng để chuyện thị phi quyết định bạn có hạnh phúc hay không. Chỉ có bản thân mới có thể suy nghĩ cho mình. Cũng chỉ có bản thân mới có thể vượt qua được những quan ải ở trong lòng mình. Trên cuộc đời này, bạn chỉ cần được là chính mình, làm những điều mình thích mà chẳng cần sợ hãi hay lo lắng về những lời đàm tiếu, nhận xét xung quanh. Biết chọn lọc ra những lời khuyên đúng đắn để cải thiện và bỏ ngoài tai những lời nhận xét không đúng. Cuộc đời bạn sẽ trở nên vui vẻ, thoải mái và giản đơn hơn rất nhiều.